Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình gym nữ tâm kinh Đây là cô viên xinh đẹp sau khoảng thời gian training giờ tập cũng đỡ rồi mà các bạn Say hello đi em Rồi hôm nay anh sẽ hướng dẫn em à, một phần lý thuyết Để em có thể tập gym nữ tâm kinh tốt hơn Đó là bốn nguyên tắc bốn nguyên tắc quan trọng trong thể hình Đầu tiên á, là nguyên tắc vuông góc và song song Tất cả những động tác tập luyện chúng ta đã đều phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc là vuông góc và song song với một cái gì đó và tùy vào từng bài cụ thể nó sẽ vuông góc và song song với cái đó còn trong quá trình tập luyện em cảm thấy ví dụ cái tay của mình nó không có vuông góc mà nó cũng song song nữa là thấy nó sai sai chỗ nào đó hoặc là khi em tập chân mà cái chân của mình sao tự nhiên nó cũng vuông góc mà nó cũng song song với cái gì đó nó kỳ kỳ lắm là biết tầm bậy rồi đó đó nên đó là cái cách để chúng ta kiểm tra được động tác mình đúng là sai tất cả những bài tập tất cả những thiết bị nó đều tuân theo thủ nguyên tắc song song hoặc là vuông góc và khi mà cái động tác chúng ta thì, thì thường thường á phần lớn á nó sẽ chuyển từ song song qua vuông góc hoặc là ngược lại à đây ví dụ à, ví dụ như ở đây là máy Montiret đi ha giờ vô chỉnh tập vai đi hi à rồi vô ngồi đi em một cục ha rồi chúng ta sẽ minh họa nguyên tắc rồi song song với vuông góc rồi bây giờ nè em đặt cái tay vô chuẩn bị tập đúng không thì em nhìn cái tay của mình coi nó nó nó nó nó nó, nó, nó buông góc song song không khó đó khó cực kỳ khó nó vuông góc song song ở đây nó có nhiều nghĩa lắm đó nếu mà vuông vậy đúng không nếu mà em nói như vậy cũng là vuông nhưng mà vuông vậy thì nó nó đẩy ra chứ không phải nó đẩy lên nó đẩy lên nó phải vuông cái hướng khác cái này động tác vai của mình nó đẩy lên nên á mình sẽ vuông góc là vuông với cái gì nó nó vuông với cái sàn nè nó là một dấu hiệu nhận biết nè ví dụ như cái tay em để vậy là tầm bậy rồi nè không cái tay để vậy nó không nó không vuông góc mà nó cũng song song cái gì hết á đó. đó nên em phải để thẳng như vậy đó nó vuông góc nó vuông góc với mặt sàn này và nó vuông góc với cánh tay này thấy nó có dấu hiệu chuẩn chưa đó nó là nguyên tắc số 1 rồi em đẩy lên đi em đẩy lên đó rồi xong rồi đẩy lên đẩy đẩy đẩy hết tay thẳng lực về đúng rồi rồi xong rồi hạ xuống nè nè nè nè nè nè à, đó đó đó đó đó là cái nguyên tắc vuông góc và nguyên tắc song song rồi tương tự vậy nhiều bài lắm em có thể là ví dụ một bài đó dù hít đất đi em vậy nè em hít đất đi cái tay cái tay của em nó phải vuông chứ vuông cái vuông cái sàn tức là nó nó vuông với cái điểm mà mình tựa để mình phát lực tức là mình cầm vô gì mình nắm vô gì còn đạp vô cái gì đó thì nó phải vuông với cái mặt phẳng của cái đó đó để chúng ta phát lực ra nó không vuông không được đây nó vuông góc đúng không nè xuống này không nó không đổi nè em nhìn cái tay nè cái này là cái chịu lực nè không nè khi em xuống nè bao giờ nó cũng không cái, cái đó nó vẫn đứng chỗ chứ không phải là xuống ngay ví dụ như tập tập xuống chĩa ra như vậy anh tập thì không được đó nhưng mà các bạn tập xuống chĩa ra như vậy hoặc là xuống nó chĩa ra như vậy nó chĩa tùm lum chĩa tà le hết không vuông góc là không, không, không được đó là nguyên tắc vuông góc và song song vậy thì song song là cái gì nữa nè nãy giờ chưa đó song song đúng không ví dụ giờ động tác động tác nào đó mình gặp cái này cái này vuông góc nó song song là nó dễ hiểu nhất luôn nè này vô cầm tạ này đó, cho nó men thấy không đây nè em vuông góc song song nè không cái chân mình tập chân thì nhìn vô cái chân đây cái chân của mình thấy không nó vuông góc nè nó vuông nó vuông góc với cái sàn là đương nhiên đứng theo vuông góc rồi nè đó không rồi cái cái song song là cái nào cái gặp người của mình đó cái người của mình nè nó gặp xuống nó phải gần song song với cái sàn đó nó, nó song song với sàn nó tạo thành góc vuông với cái chân nó tạo thành góc vuông với cái chân là đúng đó, đó. bởi vì cái nguyên tắc vuông góc song song nó luôn được duy trì trong tất cả những bài tập dù như bài tập này đi để vai đi cái này là chịu lực nè thì nó phải vuông góc với cái với, với trọng lực nó vuông góc với cái sàn không đẩy lên xuống đẩy lên xuống những bị vuông góc là thằng này cũng vuông nữa nè cái tay cũng vuông nữa nè cái tay nó vừa vuông và cái cẳng tay này nó vừa vuông với sàn nên hầu như tất cả bài nào nó vuông góc song với tập tay nè dù tập nè vuông góc nè nè cái tay này nó vuông ra đốt nè cái tay này nó gần như song song với sàn nè không à, chứ còn ví dụ như nó ra động tác không có gì á nó vậy nè nó, nó, nó không đúng đó, đó là nguyên tắc vuông góc với song song rồi một cái nguyên tắc nó bổ trợ cho thằng vuông góc với song song này là nguyên tắc trọng lực nguyên tắc trọng lực ví dụ cục tạ này có trọng lực trọng lực nó đó hút á nó hút nó hút ờ, lực hút trái đất á nó cụ tạ xuống trọng lực nó luôn nó luôn là cái phương thẳng đứng nó luôn là cái phương thẳng đứng thì tất cả những bài những bài tập chúng ta đều phải kháng lại cái trọng lực này để mà tập vậy thì khi mà trong một động tác có những cái bài trọng lực nó không đổi nhưng mà có những động tác nó đổi thì cái này là nó nó nó nó hơi khó ví dụ như trong những cái máy này thì nó thiết kế sẵn là trọng lực nó không đổi động lực nó ít đổi đó tại nó thiết kế theo theo, theo cố định đường đi quỹ đạo động tác rồi nhưng mà ví dụ như những cái cục tạ đi quay này nè trọng lực nó đổi nha ví dụ như um, cục tạ đang ở đây thì có phải là trọng lực nó chĩa xuống đây không nhưng mà cục tạ nó ra đây trọng lực đâu còn nó nữa trọng lực nó không còn nó nữa nó lên đây trọng lực không còn nó nữa nè mà khi trọng lực nó đổi thì cái người chúng ta nó phải đổi chứ không phải là trọng lực nó đổi mà người chúng ta đứng yên ví dụ như tập vậy là nó nhẹ thôi khi mà nó nhẹ chưa thấy giá trị của trọng lực nhưng mà khi nó nặng á đó là mình phải chịu trọng lực như nè khi mà trọng lực nó, trọng lực nó nó ra đằng trước thì mình phải có cái trọng lực cái đằng sau mình cân bằng lại nó đúng không cái tạ đang nằm trước nè thì mình phải có cái gì đó đằng sau để mình cân bằng lại nó chứ không thể nào ví dụ như mình cái tạ trước mà người mình chồm trước nó nó lôi mình về trước mình té chết đó nên khi mà khi mà tập tay á mà cũng tạ nặng đi thí dụ em lôi cũng tạ lên tới đây nè cái người phải ngã đằng sau một tí tại vì cái người ăn sau á nó nó cũng có sức nặng tạ nó có sức nặng thì hai cái trọng lực nó cân bằng tan điểm tan điểm giữa nó cân bằng tan điểm giữa thì nó mới đúng đó ví dụ như động tác đẩy vai đi cái động tác đẩy vai này đang đứng ở đây mà em đẩy lên vậy là có phải cục tạ nó di chuyển không thấy cục tạ di chuyển không cục tạ nó di chuyển dày thì mình đâu có giữ vậy là trọng lực nó không, không chuẩn nè nhẹ thì không sao đó khi mà nhẹ nó chưa phát sinh vấn đề nhưng mà nặng á, thì phải lắc cái hông quan tí đó để chi để cho nó thăng bằng lại cái nó kháng lại cái trọng lực của cục tạ trên này nó cái nguyên tắc trọng lực với nguyên tắc vuông góc song song là nguyên tắc nó trừu tượng như mặt vật lý ví dụ động tác squat cái động tác squat em tưởng tượng trên vai trọng trọng lực sẽ là cái trên vai em đúng không cái thanh đòn á nó sẽ là trên vai em khi em đứng như vậy thì trọng lực nó sẽ rớt xuống giữa cái đùi mới đúng chứ còn nếu mà trọng lực nó rớt ngay đây là nó không cân bằng đúng không nó không cân bằng nó dẫn tới phần này nó nặng quá nó chịu lực nhiều quá nó đè nhiều quá khi gãy đùi gối đó hoặc là ngửa đằng sau nhiều quá nó cũng không thăng bằng được nó té bật ngửa đằng sau đó nên chúng ta nên trọng lực phải thăng bằng nó rớt vào điểm chính giữa nên nó tóm lại cái nguyên tắc trọng lực là mình tập với cục tạ và mình kết hợp với người chúng ta để chúng ta giữ được cái thăng bằng trong động tác và cái thăng bằng đó nó phải rớt vào vị trí an toàn và chính giữa chính giữa cái nhóm cơ chúng ta cần tập nó không lệch đầu nó không lệch đuôi đó hai nguyên tắc đó nó hơi trừu tượng nhưng mà từ từ em sẽ em sẽ hiểu thôi ví dụ giờ em đẩy lại cái bài đẩy vai đi nè trọng lực nè trọng lực nè trọng lực nè đó nó đi theo cái phương đó đó nên trọng lực của bài đẩy vai trọng lực sẽ đi theo cộng cáp trong máy thiết kế thì trọng lực nó đi theo cộng cáp đó nên cộng cáp là cộng cáp theo phương thẳng thì em đẩy lên đó là nó nó đang song song với trọng lực đó nó bây giờ nó nó nó áp dụng lại cái cái nguyên tắc một hai kết hợp nè rồi em đẩy đi cái tay phải chĩa thẳng vậy đó để cho nó song song với trọng lực nó không có xéo với trọng lực rồi đừng, đừng có thẳng quá khóa khớp rồi xuống xuống đó lúc nào đẩy cũng giữ cái vị trí này nè nó song song với cái cọng cáp khi mà nó chĩa vô cọng cáp mà nó xéo xéo nó cắt vô cọng cáp là không có đúng nữa bài nào cũng vậy đó rồi tập đi em đây rồi đúng rồi đó xuống đúng rồi đó hả tức là cái phương của cái tay nè cái này là cái cần chịu lực thì nó phải song song với trọng lực rồi dứt rồi ok rồi được rồi được rồi được rồi được rồi kiếm bài này đi bài này cũng hay nè rồi ở đây là cái bài stick cable row đó trọng lực theo con cáp kìa nhưng mà qua đây nó là cấp ngang đúng không cấp ngang đó chúng ta đang kéo lại nè thì cái này nó vuông góc với người nó vuông góc với người nó hồi đúng không nó không song song rồi nó vuông góc về trường hợp nó vuông góc với người thì nó song song nó song song với sàn nó song song với sàn đó nên cái cái trọng lực á nó khi mà tập khi mà nặng đúng không khi mà nặng có phải là nó trọng nó đang ngã ngã rồi sao vậy không thì nó đang ngã gần mình vậy thì mình phải có cái động tác ngã người ra sao để mình cân bằng lại với nó chứ còn không thể nào mà vậy tức là khi mà khi mà em cố gắng em em em em vi phạm nguyên tắc tự nhiên của của cơ thể và của chuyển động vật lý á thì em tập nặng bài này em tập nặng em ráng giữ lại vậy nè ư ư ư thì cái cột sống của em nó phải gồng nó phải gánh nó phải chịu thì dẫn tới cái lực cái cột sống nó gồng nó gánh nó chịu rồi nó nó không cần thiết mà nó dễ ra gây ra chấn thương đó nên khi mà vô á thường thường chúng ta sẽ ngã ra sau một tí cho nó tự nhiên nè trọng lực này nó cân bằng ngồi nói chuyện tới, tới tết cũng được nữa giờ nói sao anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ anh yêu rừng anh yêu rừng như thú dữ yêu em đó nhưng mà vậy là khác nha anh yêu anh anh anh yêu em yêu yêu yêu yêu gì nói yêu tại vì sao tại vì lúc đó đó là chúng ta phải gồng cái lưng này lại thấy màu hung nè để chúng ta giữ lại chúng ta kháng lại cái lực đó đó nó không cần thiết và trong trường hợp nặng quá nó gãy lưng nên cái nguyên tắc trọng lực và nguyên tắc vuông góc song song ứng dụng rất tốt trong chương trình replay sau này giờ thì ờ, đương nhiên cái máy thì dễ tập hơn là chúng ta không cần quan tâm tới những nguyên tắc đó nhiều chúng ta chỉ còn thấy cái tay cái chân của mình nó nó nó, nó đừng có lật bậy lật bạ là là được rồi rồi bây giờ đi qua nguyên tắc thứ thứ ba dễ hiểu hơn nè không có hắc não hơn đó là nguyên tắc à, nó quay đây đi cái nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc khóa khớp nguyên tắc khóa khớp khóa khớp là thường nó sẽ có những khớp sau đây khớp vai nè khớp của chỏ nè khớp của gối nè khớp hông nè là những cái khớp nó nó nó nó, nó có trạng thái nó bị khóa khóa khớp là hai cái khớp nó cái khớp nó đẩy thẳng như vậy nó đẩy thẳng 100% dẫn cho hai cái ống xương nó nó đau lại vào nhau tuyệt đối luôn thì cái đó gọi là khóa khớp khóa khớp có thể sẽ gây chấn thương và lúc đó chúng ta cũng phải tránh cái hiện tượng khóa khớp khi tập gym tập gym mà bị khóa khớp là sai kỹ thuật tất nhiên nhưng mà không phải bài nào khóa cũng sai khóa khớp nó hai loại khóa thí dụ những cái loại khóa mà khóa khớp mà nó nặng từ từ trên đè xuống á từ từ ở trên trên đầu mà nó đè xuống như này thì khóa khớp nó rất nguy hiểm khóa khớp nó không nên tập đó còn những cái trạng thái khóa khớp theo phương ngang và phương đứng nhưng mà chiều ngược lại thì có thể khóa được đó ví dụ ví dụ như cục hai cục tạ này đi đẩy vai đẩy nặng nè tất cả những bài đẩy nè em đẩy nặng nè em đẩy lên đẩy lên đầu em đúng không em đang đẩy lên đầu em mà đẩy thẳng bật như vậy nè là là nguy hiểm lắm là sai đó đẩy bật cái cô trỏ thẳng như luôn nè là sai nên chúng ta đẩy đẩy tới đây thôi nó khác một chút xíu thôi khớp mà đẩy thẳng 100 phần trăm là khóa khớp mà chừng 99 phần trăm là hết khóa nè nó khác nhau chứ chút xíu vậy thôi nè đẩy đẩy vậy là sai nè vậy là đúng nè vậy là sai nè đúng nè khi khóa khớp là cái khớp mình yếu nhất nó không chịu nó không chịu lực được nó không gồng được đó nhưng mà khi mà không khóa khớp vậy là khớp ta khỏe đó mà cái khớp khỏe nhất là nằm ở cái góc khoảng chừng ờ, chừng ờ, chừng chừng lửng lửng vậy nè nó khỏe nhất kêu là 45 độ mà này không phải 45 nếu mà tính cái góc tay này chắc 100 chắc khoảng 135 gì đó nó cái khớp mà nó gọi là nó nó nó nằm ở cái vị trí đó nó mạnh nhất nhưng mà khớp nó thẳng băng như này nó yếu xìu à nó dễ gãy lắm nhưng mà cái bài sau đây khóa khớp được nè nha ví dụ như cái bài này tạ nhẹ mà thứ nhất khóa khớp nó chỉ nguy hiểm khi nặng thôi còn khi nhẹ thì cũng như xui xui nó chả đến nổi đâu đó cái bài này nè là bài cái này cái cái, cái trọng lực nè nó hướng nó khác nó phải trên đầu mình mà nó xuống đây nó xuống đây hiểu không nó xuống đây nên em khóa em khóa ok mà ngược lại cái động tác khóa khớp ở cái bài này nó còn làm cho cơ tay sau chúng ta nó ép nhiều hơn nó nó còn vô nhiều hơn nữa tại vì sao tại vì nó có hai nguyên nhân mà để cho chúng ta khóa khớp được như vậy thứ nhất là khối lượng tạ nó không nặng mà thứ hai á nếu mà có nó có bị gì chúng ta buông ra chúng ta không sao hết nhưng mà nếu cũng tạ trên đầu chúng ta không chúng ta không buông được hoặc là chúng ta đang đạp cái chân mà đạp thẳng cái bắt như này chúng ta không buông được có chuyện gì là, là gãy chân nhưng mà cái bài này á thí dụ như tới đây đi đã đau quá yeah. Dạ. đâu sao đâu nô no róc lòng nhưng mà làm gì tới cái mức đó cái đó là ví dụ trừ hao thôi nhá còn cái bài này thường khối lượng tạ nó sẽ nhẹ đặc thù nó nên khóa khớp vậy thì tập nó vô hơn nữa và tương tự tương tự ha tương tự ở bài à, kích bách này nè là chúng ta khóa khớp vẫn được tại sao tạ nằm phương ngang tạ nó phải nằm phương đứng trên đầu mình không sợ nè khóa bật ra luôn bật như nè khóa vậy nè bình thường sao đâu nó không đủ nặng để chúng ta chết nó không đủ nặng để chúng ta gãy tay mà lỡ mà có chuyện gì tôi buông tạ ra nó rớt xuống thôi à có sao đâu nên cái động tác đó khóa được bây giờ không phải một trăm phần trăm khóa khớp đều đều đều đều sai nhưng mà khóa khớp rất là nguy hiểm những động tác đầu đẩy gì đẩy lên động tác đẩy là một squat là hai đạp là ba mấy động tác chịu lực đó đó là không được khóa khớp đó, em hiểu chưa khóa khớp là trường hợp khớp thẳng như nè né nhưng mà có một hai ba bài thì có thể áp dụng trường hợp khóa khớp được tại nó không nguy hiểm rồi nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc hít thở đây là cái vấn đề mà tất cả những bạn tập gym đều quan tâm bài này hít làm sao bài này thở làm sao nó không phải là hít thở theo bài mà nó có nguyên tắc của nó nguyên tắc khi nào hít và khi nào thở nha bây, bây giờ nói em nè nguyên tắc nè thứ nhất là cơ ép là thở ra cơ căng là hít vào đó và thêm một cái nghệ thuật yếm khí nữa nên hiểu luôn một lần nên hiểu luôn một lần để áp dụng tất cả các bài vậy thì thế nào là cơ cơ cơ cơ cơ cơ duỗi thế nào là cơ ép cơ căng cơ ép ví dụ như giờ em à, à, cánh đùi đi cái chân em đang vậy nè thì cái cơ đùi của em nó đang nó nó đang là duỗi hay là đang là đang là ép hay đang là căng tại em đứng bình thường em đứng nhón gồng gồng lên thôi rồi vậy là nó duỗi hay là nó, nó căng? căng sao căng được tức là cái cái vị trí mà làm cho cái đùi mình nó co lại như vậy là gọi là cơ cơ nó ép chứ sao nó nó căng được nó đang ép vô mà đĩa sáng trượt đĩa tối nó mới ra vậy còn cái căng á là nó xuống vậy nó mới căng nè như vậy nó mới căng nè không và ngược lại con chuột nè vậy là đang đang căng nè nó căng mà đúng không vậy là nó vô nè là nó là nó ép nè thì nguyên tắc là cơ ép là phải thở ra nè đó cơ ép thở ra đúng không vậy nè rồi thở ra xong hít vào cơ căng yếm khí thở ra xong hít vào cơ căng yếm khí hiểu nha ví dụ như anh anh đẩy lên vậy là anh thở ra nè xong rồi chuẩn bị xuống là phải hít vô từ từ chứ không phải là tới điểm cuối mà hết, thấy không nếu mà các bạn hiểu là cơ cơ mà cơ co thì thở ra cơ giãn hít vào thì các bạn sẽ tới điểm cuối bạn giãn mà mới hít vậy thì cái điểm ở giữa nó là gì nó đang vậy nè nín hả nó trễ nó trễ thấy không nên á tập á, là khi mà chúng thở thở ra thở ra xong chúng ta giữ là một giây anh nói đó thở ra giữ là một giây xong là hít vô luôn hít từ từ vô tới cái điểm cuối cùng á là chúng ta yếm khí là sao là nín thở á là giữ khí trong người á nín thở lại đập mạnh lên thở ra đó là nguyên tắc hít thở nó duy nhất vậy thôi tất cả bài nào cũng vậy đó nè ví dụ như bài này mới tập lại vậy đúng không có thể xuống là vậy thở ra đâu rồi thở ra xong hít vô cái động tác nín thở kiểu là yếm khí Đúng không đó tức là thở ra xong là chúng ta hít vô cho ngậm khí trong người chúng ta chúng ta yếm lại một khoảng thời gian đó tới cái lúc mà duỗi lại duỗi cái tay này ép rồi duỗi cái tay là ép cái cơ cái chuyện ép cơ với chuyện nó nó hơi nó hơi nó hơi rối rối một số chỗ vậy các bạn thí dụ giờ tôi tay sau là duỗi nè nhưng mà cơ đang ép à cái mình đang nói cái cơ này mình tập tay sau là nói cơ tay sau nè cơ tay sau căng nè cơ tay sau ép nè vậy thì cơ tay sau căng là phải sao yếm khí nè cơ tay sau ép là thở ra nè nó khác cơ tay trước nha tay trước đi đó là nguyên tắc hít thở đó nguyên tắc hít thở trong tất cả các bài thường thường nó sẽ theo kiểu đó nhưng mà có một bài nó theo cơ chế ngược đó là bài lưng bài lưng nó theo cơ chế ngược rồi bây giờ em thử bài lưng đi em em tập em hít thở coi đúng em quên hết tất cả những gì em dạy anh dạy trong tuần trước là ừ tới đây thở tới kia hít gì đó bữa nay em học tới cái bài nguyên tắc rồi thì em em em, em ngẫm cái cơ lưng của mình á em ngẫm về cơ lưng của mình nó ép khi nào và nó nó nó, nó căng khi nào thở bằng miệng cho người ta thấy thôi thở bằng miệng cho người ta thấy thở bằng mũi đang đang học mà đâu phải đâu phải ờ, tập đâu được không thở miệng tiếp cứ tập đi ờ đó hít vô nè đây hít vô từ từ nè tới đây nín nè nín thở đúng không rồi xong kéo ra tới đây thở nè chính xác chính xác rồi đó đó là nguyên tắc của hít thở rồi giờ anh cho bài ngẫu nhiên nha bài nào khó ta bài này đi bài này đi em tự hít thở anh coi coi bây giờ các bạn mà theo dõi chương trình giáo án của anh Duy Nguyễn là các bạn hiểu một cách nó khoa học nó cặn kẽ em em em vô sai rồi em, em vô em vô cặp bụng đi em vô sai rồi nè đó. rồi em hiểu một cách nó cặn kẽ nó khoa học chứ không phải là là là bài này hít sao bài kia thở thì sao đó đúng rồi đó cơ ép là cái cơ bụng nè cái cơ bụng nó đang ép vô là chúng ta thở ra rồi sau đó chúng ta hít vào chúng ta duỗi ra chúng ta, ta yếm khí đối với người đối với những người thầy khác có thầy dạy là hít và thở thôi nhưng mà đối với em nó không có đủ nó phải có giai đoạn yếm khí nữa nó mới ra được cái bài chứ cứ nói ừ chỗ này hết chỗ kia thở vậy chị vậy nó đi từ cái chỗ hết chỗ thở lại gì đúng không các bạn nó nên chúng ta chúng ta thở khi nào cái thở là cái quan trọng nhất thở ngược nó mới tổ quả nhập ma hít ngược không sao đó nó nên các bạn thở ra là xong động tác đó là bạn giữ là một giây rồi bạn bắt đầu bạn hít vô từ từ rồi bạn chuyển về vị trí bắt đầu vậy thì nói về tiện đây anh nói về vị trí bắt đầu động tác luôn để anh đưa ra một cái cách hít thở khác cho các bạn hiểu điểm đầu điểm cuối thở ra điểm đầu điểm cuối thở vào hít vào luôn nói chung cái điểm đầu điểm cuối là cái điểm thở ra và hít vào cái điểm cái điểm giữa giữa đó nó kêu là middle á middle răng á là cái điểm là điểm yếm khí vậy thì cái nào là điểm đầu điểm cuối cái máy này cái điểm đầu điểm cuối là là không phải là như vậy đâu nha cái này là đang là cái mi đồ cái mi đồ là làm cho cơ chúng ta căng ra cái điểm đầu điểm cuối của máy này nằm đây nè đó đây là điểm đầu nè đây là điểm đầu của động tác cũng là điểm cuối của động tác còn cái điểm ở đây là điểm giữa nè đó điểm giữa nè rồi bụp đó đó không đó bụp nên ở một cái động tác bạn còn phải xác định được đâu là điểm đầu và đâu là điểm cuối chứ không phải là bạn thấy mới vô vậy là điểm đầu không phải không phải cái điểm đầu là cái điểm sẵn sàng để tập chứ phải là cái điểm đầu là cái điểm mới bước chân vô cái máy hoặc là bước chân vô trồng tạ còn hiểu không cái chỗ này nó, nó bạn mới học khoa học mà ta hình nó khoa học mà các bạn rồi thế ví dụ đây để sẵn tiện đây bài này điểm đầu điểm cuối đây cái điểm này phải điểm đầu điểm cuối nha ba đó cái điểm này phải điểm đầu điểm cuối cái điểm đầu điểm cuối là điểm cái cơ nó co lại đó nên đây nè cái điểm này là điểm đầu điểm cuối là cái điểm đầu điểm cuối là điểm bạn không thể giữ lâu thôi bạn hiểu gì đi đó đây, đây là điểm đầu đây cũng là điểm cuối đây điểm giữa nè đó bởi vì một một động tác nó sẽ đi từ điểm đầu qua điểm cuối nó vậy nè bắt đầu từ từ từ từ đi chơi đi con tới đây giữ đó từ từ đây rồi đó về đó một phép đó vậy thì điểm điểm điểm đầu điểm cuối thở ra hít vào thở ra cũng nó mà hít vào cũng nó vậy thì á ở đây nè thở ra xong thích vô luôn Rồi hiểu chưa cái tình yêu của tôi Hiểu chưa Hiểu Hiểu chưa Sao hỏi hả Chỉ muốn hỏi cách đơn giản hơn Hiểu cách đơn giản hơn là tạ lên thở tạ xuống hết Cho nó dễ được cách đó thì cách đó thì em em em hiểu đúng nhưng mà em bị rớt cho bài truyền thống điểm trung gian nó là gì ý là bây giờ mình cứ nhớ là cái tạ lên là thở đi xong rồi cái thở thở xong thì bắt đầu hít vô từ từ thì đúng tạ lên điểm cao nhất là thở ừ. ok tạ lên điểm cao nhất là thở vậy thì nó nó quy ra nó quy ra cái cái khái niệm nó tạ lên là sao trọng lực bao giờ cũng nằm điểm thấp nhất đúng không vật chất mà một vật có trọng lượng luôn bị trái đất hút xuống nằm vị trí thấp nhất mà bạn muốn cho nó lên vị trí cao hơn tức là bạn đã tập nó nó mới lên cao hơn đúng chưa mà khi bạn tập nó chắc chắn cơ bạn phải ép bạn mới tập được chứ thằng nào cơ dũi tập tôi coi coi xin lỗi xin lỗi các bạn đây chương trình giáo dục thấy không bạn nào mà tập mà cơ duỗi mà lên được mình coi coi đúng không bạn phải dùng một cái lực nào đó bạn làm cái kiểu gì đó từ nhóm cơ bạn cơ bạn nó phải ép nó phát ra cái lực đẩy đúng không nó mới phát ra cái lực đẩy hoặc là một lực, lực kéo lực kéo thì cơ ngược nó nó nó, ép thì cái cục tạ mà nó dăng lên thì lúc đó là bạn thở ra đúng đó vậy thì trường hợp thằng kia nó không có tạ mình nhìn vô cái gì body weight đúng không thì cái cái cái cái cái cách đó của em cũng có rất rất nhiều sư phụ chỉ nhưng mà anh cảm thấy nó có hạn chế nên anh mới đưa ra một cái nguyên tắc gọi là nó toàn diện luôn nó không bị hở sườn đó cơ duỗi và cơ ép cơ căng yếm khí căng cơ yếm khí căng cơ yếm khí em nhớ đầu căng cơ là yếm khí căng cơ là yếm khí Đúng không cơ ép thở ra cơ căng yếm khí cơ ép thở ra cơ căng yếm khí thở ra đâu hít vô đó. đó các bạn à, ngẫm nghĩ đi bốn nguyên tắc này nó cực kỳ quan trọng để các bạn có thể bay cao và vươn xa từ từ những cái giáo án nhỏ nhất cho tới những cái phương pháp tập phi quay nặng nề nhất đều tuân thủ bốn nguyên tắc nguyên tắc song song vuông góc nguyên tắc trọng lực